nào rồi Toyota Camry 2.5 Q nhập Thái đây là chiếc xe mình à, đã được gặp nó hai năm trước nhưng hồi đấy chỉ được xem thôi, chưa được chạy, chưa được thử như bây giờ nhưng mà mình rất ấn tượng với cái không gian bên trong của Camry 2.5 Q về cái sự rộng rãi, về cái sự cân đối, cái sự hài hòa thanh lịch và cái tiện nghi cần thiết của một chiếc xe phân khúc hạng D nhập khẩu à, và trong tầm giá, trong cái tầm tầm gọi là tầm phân khúc xe hạng trung nói là tầm phân khúc xe hạng chung thôi nhưng Camry là một cái xe có thể cạnh tranh được với cái xe trong phân khúc tầm cao hơn phân khúc xe hạng sang mình nghĩ là hoàn toàn có thể hoàn toàn có thể nhưng chúng ta sẽ không không đề cập về vấn đề về về thông số chúng ta sẽ đề cập vấn đề về giá ví dụ một cái sự quy đổi về giá ví dụ cái xe này tầm 1 tỷ 2 1 tỷ 2 thời điểm mới ra mắt thì nó hoàn toàn có thể cạnh tranh với chiếc xe trong cái phân khúc hạng cao hơn uh, ví dụ C chẳng hạn C class của Mercedes chẳng hạn hay những cái xe E cái xe E-Class cũng được nhưng mà E-Class đã qua sử dụng chẳng hạn hoàn toàn có thể được tất nhiên là nó sẽ không thể hiện đại bằng E-Class mới không càng không thể hiện hiện đại bằng S-Class mới được nhưng nếu mà cạnh tranh được cái xe đã qua sử dụng thì hoàn toàn có thể hoàn toàn có thể như đây cũng là một chiếc xe đã qua sử dụng mà có thể cạnh tranh được với cái xe đã qua sử dụng hạng sang khác như C-Class hoàn toàn có thể cạnh tranh được với xe mới trong cái phần khúc hạng D khác ví dụ như Accord mới tinh tình tình hay là Camry Camry chính Toyota Camry mới tinh tình tình 1 tỷ 2 chiếc xe này chiếc qua xe, xe 2020 đã qua sử dụng chạy được hai vạn một chủ từ đầu biển thành phố rất tốt cho anh em tiếp tục xài rất tốt cho các doanh nhân thành đạt rất tốt cho anh chị CEO các nhà quản lý uh, cần một cái sự ổn định cần một cái sự thanh lịch uh, thông minh cần một cái sự tinh tế thì đây một chiếc xe như vậy uh, chạy được hai vạn thì nói chung là quá ít quá ít để để phàn nàn để ờ, để gọi là đánh giá xe để ờ, ờ, xem soi soi xem xe có vấn đề gì không bởi vì xe nó còn tốt quá ra nó còn mới nguyên nó chỉ cần lau đi là nó sạch mà vẫn còn nguyên độ sáng đường chỉ thì vẫn còn mới đường chrome đường nhựa các thứ nó chỉ hơi hơi một tí gợn gợn gợn gợn xước xước xước xước bụi bụi một tí nói chung nó hoàn toàn perfect không vấn đề gì cả hai bạn tư nhá trên đồng hồ này hai bạn tư chiếc xe phân khóa D rất hay rất cạnh tranh mà mình nghĩ là nhiều anh em nhiều anh chị uh, ờ, doanh nhân thành đạt nên quan tâm nói chung là không phải những chiếc xe có tính chất gọi là uh, phô trương không phải là chiếc xe phô trương mà một chiếc xe kín đáo tinh tế hài hòa và thanh lịch dành cho những người người thực sự là thành công và chững chạc thì đây là chiếc xe anh chị nên quan tâm chạy được ờ, hai vạn tư thì quá ít rồi quá ít xe sẽ có hệ thống loa JBL tốt bộ da tốt nội thất tốt hệ thống điều hòa ba vùng độc lập tốt các tính năng hỗ trợ an toàn đầy đủ một cái máy một trái tim của của của Toyota ổn định ổn định có độ bền bỉ một cái thương hiệu rất tin cậy đó là Toyota và cái, và cái hệ thống đại lý phủ khắp các cái tỉnh thành cũng như là đồ thay dễ uh, dễ sửa chữa dễ mua bán à, mình nói qua một tí về khoang này thôi khoang này là khoang à, khoang lái tương đối là là thoải mái tương đối thoải mái ví dụ cái ghế này cũng là ghế ờ, chỉnh điện này cái chỉnh điện điều chỉnh uh, nhiều hướng tự động này có sưởi có sấy nói chung là đủ cả chúng ta sẽ có màn hình HUD nhá Xe này có màn hình HUD, hệ thống cảnh báo điểm mù và một số chức năng lái an toàn khác, gương chống chói nữa. Đấy là một số cái căn bản khi mình bước vào mình có thể quan sát qua ờ, một cái màn hình giải trí vừa phải kết hợp giữa phím cơ và phím ờ, phím phím gọi là cảm ứng rất ổn để sử dụng loa thì loa cao cấp JBL quá ổn rồi chị đã ở ờ, phần phần trên thì có thể sẽ là một người tài xế và phần dưới sẽ là manager là boss là ông chủ hoặc là người quản lý để để hưởng thụ một tí chúng ta sẽ có một cái không gian ngồi rất là rộng của phân khúc hạng D đây bệ tí tay bệ tí tay kết hợp các phím ờ, phím cảm ứng nhá phím cảm ứng để ờ, điều chỉnh ờ, hướng gió điều chỉnh kênh điều chỉnh âm lượng điều chỉnh nhiệt độ đó rất là thoải mái và rất là tiện nghi còn có cả cái cái giá cốc nữa cũng rất là là là tương đối đủ dùng tất nhiên nó không phải là xịn sò vật liệu cao cấp giống như kiểu mẹc s hay là những cái uh, xịn sò khác như là sưởi như là massage rồi là uh, để chân ở hàng ghế nhưng mà cái này cũng khá là ổn khá là là đủ dùng cho một chiếc xe hạng D tầm trung rất là ổn định như như là Camry 2.5Q đúng không ạ? Thì mình giới thiệu sơ qua như vậy vì xe này nó mới nên là mình không có, có nhiều cái để để nói. Thì từ nội thất gọi là 98 99% perfect luôn. Ở trần nội thất rồi là da rồi là ừ, ghế rồi là mọi thứ nó đều là dạng perfect rồi thì mình không có nhiều cái để nói lắm thì giới thiệu qua với anh em một tí về giá trị chiếc xe nên mua nên cân nhắc đặc biệt là cái giá trị mình đã đã có được sau khi mình à, mình mua lại từ một người sử dụng khác cái người thiệt nhất cái người thiệt nhất đó là người mua xe lần đầu người mua xe lần đầu sẽ mất hàng trăm triệu nếu nếu nếu nếu bán lại nhưng mà cái xe này lại lại giữ được giá một chút lại giữ được giá một chút và làm lợi cho những người sử dụng tiếp theo nếu như chúng ta mua chiếc xe này đi hai bạn có như không đi đối với Toyota Toyota thì vô đối về độ bền rồi đó nếu như lái Accord có một cái um, một cái khả năng cách âm tương đối tốt thì cái xe này cũng cho mình một cái khả năng cách âm tương đối tốt ngày xưa mình ngồi Accord thì Accord có cái hệ thống gọi là triệt tiêu cái tiếng ồn bên trong ấy. À, bên cạnh cái vật liệu à, cách âm trong à, khoang lái ra thì Accord nó còn có cái hệ thống đấy hệ thống rất là triệt tiêu âm thanh không biết là cái này có không nhưng mình nghĩ là Camry cũng cho mình cảm giác cách âm tương đối ổn tương đối ổn tương đối ổn tí mình lái thử nhá tí mình mời anh em lái thử chúng ta sẽ có một cái đuôi xe cũng gọi là cân đối cân đối Ờ, nói qua một tí về về về thiết kế của cái xe này thiết kế con xe này khi mình gặp nó lần đầu 2019 thì mình rất là rất là ưng rất là ưng về cái sự cân đối và hài hòa của cái xe rất cân đối và hài hòa thì không cần biết là dùng cái từ gì miêu tả nữa vì Camry nó là một cái một cái tác phẩm tương đối ổn một tác phẩm tương đối ổn của Toyota chúng ta sẽ có một cái đường ờ, hơi coupe một tí của cái xe một đôi xe nó hơi coupe một tí nhưng mà cái khoang bên trong này thì nó không không mất đi cái sự rộng rãi của nó đâu nó vẫn luôn luôn rộng rãi từ khoang à, ngồi cho đến cái khoang à, gọi là để hành lý đó anh em xem qua một tí khoang để hành lý nhá không phải tương đối rộng mà rất rộng và cái bộ lốp thời xe còn nguyên nha mình nói sơ sơ thôi chỗ này thì xe không 020 mà không còn lốp dự phòng thì hơi vô lý còn lốp dự phòng chưa đúng không? chắc chắn là xe 20 020 phải sẽ còn lốp dự phòng và bảo hành của xe chắc chắn phải kéo dài đến tận à, 2022 Rồi chúng ta sẽ nhìn phần hông xe một tí Ở bộ mâm à, sáng bóng Sáng bóng à, perfect, hoàn hảo Đầu xe của Camry là một cái thiết kế rất là đẹp Rất đẹp trong cái phân khúc hạng D Những đường gân này Và những cái phần tản nhiệt ở đây Nó, nó rất hiện đại Nó rất hiện đại và thanh lịch còn nếu để để mà kiểm tra xe thì rất là welcome anh em đến đây kiểm tra xe mang đến các đại lý chính hãng để kiểm tra xe đấy thì rửa qua nó đã như này rồi gọi là chỉ cần à, đổ nước vào mà đi ờ, nói vui là đổ nước là đổ nước cho sạch thôi chứ không phải đổ nước vào máy chỉ việc đổ xăng vào mà đi thôi đấy sạch sẽ và hoàn hảo nói chung là hoàn hảo thì mấy em đến xem đến kiểm tra xe nhé à, với cái phương châm là nhập cái xe tốt về để kinh doanh thì mình luôn luôn nhập những cái xe mà có chất lượng cao có chất lượng cao ở đây là không bị ảnh hưởng về cái vấn đề về va đụng lịch sử xe tốt Ờ, giữ gìn tốt để mình kinh doanh chúng ta sẽ có một cái màn hình HUD ở phía trước màn hình à, thông số để hỗ trợ mình trong quá trình lái chúng ta sẽ có cái chế độ lái như là Eco, Normal, Sport ba chế độ lái vâng, ba chế độ lái mình nghĩ là thế cũng là đủ trong chiếc xe hạng D mà phân khúc gọi là phân khúc xe tầm trung chứ không phải là một cái xe nó có tính thể thao kiểu như là uh, ờ, Merc, Bim hay là kiểu như là Porsche Panamera nó không phải là những xe như vậy nó sẽ cho mình một cái sự ờ, vừa phải ổn định ừ, Camry cho một cái tầm quan sát tương đối thoáng hiện tại lúc này thì chúng tôi đang chạy trong ờ, đường đô thị đường đô thị thì ờ, nó cũng không thể phản ánh hết được cái xe nhưng mà dù sao thì cũng cho những cái góc nhìn nhất định về cảm giác lái của Camry phân khúc D mà phân khúc D thì nó sẽ cho một cái một cái sự êm ái một cái sự êm ái đa phần xe trong phân khúc D thì nó luôn luôn cho một cái sự êm ái chứ không phải là một cái xe nó có hệ thống treo cứng còn cùng một cái cùng một cái phân khúc ví dụ như là Mazda 6 Mazda 6 cũng có thể nói là nằm trong cái phân khúc của xe hạng D ờ, có thể so sánh với Camry nhưng Mazda 6 thì nó có một cái tính cách trẻ hơn nó cho một cái tính cách trẻ hơn và để mà nói cái sự rộng rãi trong cái khoang lái của Mazda 6 thì chúng ta sẽ không có cái sự rộng rãi như là cái khoang lái của của, ờ, của Camry cái thời thế hệ Mazda 6 gần đây tôi được lái là Mazda 6 tầm giai đoạn 2016 2017 thì nó là một cái xe thế hệ trước rồi. Nó cũng có những cái cảm xúc nhất định, nó cũng có cảm xúc nhất định nhưng mà nó sẽ nó sẽ thiên về một cái gì đấy nó trẻ hơn so với các Camry. Camry chúng ta xác định luôn nó một cái tính cách nó trưởng trạc một cái tính cách trưởng trạc dành cho những người mà trưởng thành hơn ở trong cái tầm phân khúc hạng D đó, có điều kiện kinh tế đôi khi hơi kín đáo một tí như nhận xét ban đầu thì cách âm của khoang à, khoang lái của Camry là cho được một cái khả năng cách âm tương đối tốt về mặt cảm nhận thôi nhá về mặt cảm nhận có một cái sự cách âm tương đối tốt chúng ta sẽ không có nhiều tạp âm trong xe thường thường à, phân khúc hạng D nó phải đạt được một cái độ như vậy nó phải đạt mức độ như vậy cho những người ngồi trong từ ngồi trước cho đến ngồi sau một cái điểm nữa của Camry như cái nhận định ban đầu nó là cái việc chúng ta sẽ có một cái việc bố trí khoang lái tương đối là ôm người tương đối ôm người và những cái nút bấm cũng như những cái thao tác điều khiển uh, khả năng kiểm soát uh, xe nó sẽ hướng về phía người lái nó hướng về phía người, người lái tương đối nhiều nên uh, nó sẽ dễ rất dễ thao tác nó hơi như có một cái gì đó kiểu cabin của của một cái máy bay hơi hơi cái cabin nó sẽ hướng hết ở người lái để người lái thao tác nhưng nó sẽ không tạo cho cái người lái một cái cảm giác hơi tù tù là Toyota một cái khoang lái rộng rãi thoải mái đáp ứng được cái việc là uh, vận hành di chuyển cũng như là tạo cho người lái một cái, cái tâm lý nó nó dễ chịu nhưng tất nhiên thì ờ, nó sẽ sẽ chưa có những cái yếu tố của cái xe thế hệ uh, Toyota thế hệ gần đây thế hệ những năm uh, 2020 2021 với những cái gói an toàn chủ động như Toyota Citizen đó chúng ta chưa có những cái điều đấy trên chiếc xe này nhưng mà tôi tin là đối với Camry 2021 2020 thì nó sẽ làm được điều đấy thực ra thì Toyota họ đã phát triển những hệ thống này từ rất lâu rồi có cái họ họ họ sử dụng nó cho sản phẩm nào và thị trường nào thôi chứ không không phải họ không làm được họ anh chị mà à, doanh nhân chững chạc thành đạt nên à, cân nhắc chiếc xe này nhà đầu tư người uh, sử dụng tiền hiệu quả nên quan tâm chiếc xe này Camry 2.5 Nhật Thái hoàn toàn là perfect hoàn toàn là là hoàn hảo với hai vạn km di chuyển thì nó không là gì cả từ cảm giác à, tay lái cảm giác tay lái cũng rất rất rất thích nhá. chiếc xe này mình mình chưa được lái nhiều những cái chiếc xe như Virus này à, rồi là Artis, hay những cái chiếc SUV gần đây của Toyota thì mình cũng chưa được lái nhiều nhưng mình được lái gần đây nhất là chiếc ES uh, ờ, Lexus ES cũng là một cái thương hiệu hạng sang của Toyota rồi mình được lái NX rồi mình được lái ờ, Lexus NX NX ấy, 300 đấy rồi ờ, được lái gì Toyota Forerunner toàn những chiếc xe nhập mà đình đám và những chiếc xe gọi là hàng hàng khủng long rồi là hàng cao cấp của Toyota thôi nên là mình có những đánh giá tương đối tốt về cảm nhận tay lái của những chiếc xe này thì Camry cũng cho mình một cái cảm nhận tay lái như vậy nhưng mà không biết là những cái xe tầm trung khác như Vios Đấy, thì các artist thì nó sẽ như nào nhưng mà chiếc xe này nó nó đang là mức độ khá mức độ khá về cảm nhận lái chân phanh cũng cho một cái phản hồi tốt chân ga cũng cho một cái phản hồi tốt cái ghế của của ghế da bộ ghế da của chiếc này cũng rất là rất là yêu ạ nó tương đối ôm tương đối ôm nó không cho mình một cái cảm giác nó hơi hơi hơi tụt tụt vào sâu giống như một chiếc Lexus à, LS 500h mình được ngồi một lần đấy cái chiếc trước đấy cái chiếc đời khoảng độ 2017 2018 mình được ngồi một lần thì ghế này nó không không tụt sâu nó không có cái cảm giác nó hút hút cái người vào bên trong mà nó cho một cái sự vừa phải một cái độ êm vừa phải để mình cảm nhận cái xe cảm nhận cái ghế